Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Hôm nay tôi rất vui được gặp lại anh em trong một cái ngày mưa gió bão bùng cuối tuần Anh em không đi chơi được ở đâu thì anh em ngồi nhà xem clip tôi nhá Nếu anh em xem clip này, có nghĩa là anh em đã lựa chọn tôi Và tôi rất vui vì được phục vụ anh em nhá <laughs> Đầu clip thì tôi xin được cảm ơn bạn Phan Ngọc đã là cái người ủng hộ mới ở kênh Rất là cảm ơn à, bạn Phan Ngọc đã đăng ký hội viên của kênh, hỗ trợ kênh về mặt tài chính Rất là cảm ơn em à, Không biết là em là con gái con trai Nhưng mà nếu mà con gái thì anh rất thích <laughs> Nhá Rồi vừa rồi là cái phần à, cảm ơn Bạn Phan Ngọc là fan của kênh Đấy, fan của kênh nhưng mà đến cái phần tiếp theo này là đây nó là một cái phần mới mà chưa bao giờ tôi uh, có trong cái chương trình cũng như là tôi uh, nói ở trên uh, trên trên mỗi cái video clip ở trên kênh Game Today cả Thì hôm nay là lần đầu tiên nha anh em nhá Đấy là chính là cái tiết mục gọi là đọc tin nhắn của anti fan Đấy giời, hay không? được đấy content mới làm content mới lại hay đấy <laughs> rồi đấy bây giờ tôi đọc nhá à, một bạn phú xấu tên có nhắn cho tôi có có có comment trình độ chơi thì không ra đâu vào đâu nói thì rõ lắm ơ, ờ? <laughs> đúng <laughs> rồi người ta chơi kém chơi kém thì phải nói nói nhiều thì người ta mới xem chứ Thế bây giờ Này đã chơi kém rồi nhá này còn theo nói gì Thế thì ai xem Ai xem Úi rồi <laughs> Tình cơ lên được hai sao Ơ ờ, được chơi gì đây Chơi cái gì thì chưa biết Nhưng mà bây giờ phải trả lời bạn Phú giấu tên cái đã Thế này Chơi kém ý Và nói nhiều Nó là hai hiện tượng có mối quan hệ mật thiết với nhau nhá Nó tồn tại song song với nhau Hỗ trợ nhau cùng phát triển Nó không thể tồn tại một thứ duy nhất Nhá anh em nhá Có chơi kém Thì phải có nói nhiều có nói nhiều thì lại phải có chơi kém Ê, Mà càng chơi kém thì lại phải càng nói nhiều Mà càng nói nhiều thì lại phải càng chơi <laughs> kém rõ là buồn cười Đó là cái sự thật hiển nhiên Có cái gì đâu mà phải phải nhắc Nha anh em nhá Không không cần phải nhắc tôi tôi biết mà Tôi biết mà Đấy, nếu mà còn nếu mà Phú không tin thì Phú có thể là thử thách làm một ngày làm youtuber đi. Ừ nhá đấy người ta người ta có thử thách 24 giờ làm chó 24 giờ ngủ trong quan tài thì mình làm youtuber thôi <laughs> thử xem nhá phú phú nhá đấy cứ thử thách 24 giờ làm youtuber là anh em sẽ hiểu ngay nhá ừ. rồi ghép được cái bờ anh em ạ à. ngon đấy chuyện này chơi mết à chơi đánh 12 con không chuyện này chắc là anh em nhìn thấy là có goblin goblin ở kinh chuyện này có cả bom có cả máy may có cả ca lông nhưng mà trận này là tôi theo tôi ấy, là đừng có đâm đầu vào goblin anh em ạ tư duy ngược những cái trận như này không chơi goblin nha anh em nhá đấy còn anh em biết là chơi goblin là những cái trận như nào đấy những cái trận mà chơi goblin ấy thì anh em cứ chơi như là tôi chơi ấy thì là nó không có bom không có máy bay không có ca lông đấy thì chọn chơi goblin chơi tư duy ngược thì nó lại dễ đấy, chơi hyperdrone ở level 6 còn đã có máy bay có bom có ca lông thì đéo bao giờ chơi luôn bởi vì như thế này này chơi là thằng nào đỏ thằng này ăn Nên là chúng ta chơi chúng ta tư duy ngược là chơi ngược lại Đấy rồi con sói này mua được có thể là sẽ chơi human xong rồi chơi mết chơi mết anh em ạ chuyển như này là có thể là chơi tí lũa này là chúng ta chơi human xong chúng ta chơi mết đấy hợp lý không mết để counter vào goblin quá hợp lý những cái trận như này là phải tư duy ngược chứ không bao giờ là lấy cái đội hình mà nó cộng 10 cả anh em ạ 10 điểm Đây cái bộ Goblin này chắc chắn là mẹ vô địch luôn này Anh em thấy không Bom máy bay nhá calong lại còn có cả Dark Spirit Quá mạnh Đấy Goblin trận này ờ, là 10 điểm luôn 10 điểm tròn luôn Không có bất cứ một cái cái cái cái uh, thang điểm nào mà nó có thể trừ điểm được của cái bộ này nữa Nó rất mạnh Đấy trận này thậm chí là còn phải được cộng thêm lên tới 10 điểm cộng cơ 10 điểm cộng chứ không phải 10 điểm Bởi vì là trận này nhá Là không có rớt Và không có Lancer Chính vì thế là cái bộ mết nó cũng đã yếu đi Đấy Bộ mết nó cũng đã yếu đi rồi Rồi Áp cấp nhở Ok Tôi nghĩ là trận này nhưng mà tôi vẫn sẽ chơi mết Đấy, bộ mết thì nó không được 10 điểm Nó phải có con rớt, con rồng 5 tiền là mới 10 điểm cơ Nhưng mà nếu mà nó không có con rớt, con ờ, rồng 5 tiền Thì chúng ta vẫn có thể chơi được ở mức điểm 7-8 điểm Nhưng mà chuyện này nó còn thiếu nhiều thứ quá nhở Chuyện này thực ra nếu mà chơi mết thì Mết thì nó cần cần có một cái con kiểu dạng như kiểu con khan ấy 6 mét 4 gót Đấy thì cũng mạnh 6 mét 4 gót kẹp thêm cả, cả Phantom Queen nữa Úi rồi có anh em hiếu nhận ra tôi kìa nhưng mà anh em đừng gọi tôi là idol nhá anh em nhá tôi chỉ là một thằng thợ thợ stream thợ youtube thôi nhá anh em nhá người sản xuất clip chưa tới không, không dám nhận là idol đâu ngại lắm <laughs> mà tôi cũng kể với anh em nhiều lần rồi nhiều khi là vào trong game ấy có mấy ông chào idol nhưng mà đều có tên ấy là tôi thấm rồi tôi chào lại nói luôn <clears throat> bởi vì sao có lần tôi đã bị một một quả nó bị coi như là xấu hổ gần chết luôn Anh em ạ Tức là có người người ta chào idol vào chào idol tôi cũng tôi cũng chào lại luôn, tôi bảo chào bạn cái xong cuối cùng nó bảo ừ, tao có chào mày đéo đâu. rồi <laughs> rồi. Lúc đấy cảm giác mẹ nó cay cay vãi đái luôn ạ. À, thế là từ lúc đấy trở đi là tôi rút kinh nghiệm, chỉ khi nào mà ông nào chào đúng tên tôi thì tôi mới chào lại, còn đéo bao giờ tôi chào lại luôn. <laughs> nha anh em nha, nhất là cái kiểu chào idol nhiều khi chào chào rõ ràng là chào mình xong rồi lại nói là không chào mình. Đấy, cố tình ghét thật đấy, ghét thật đấy. Tôi biết, tôi biết cái điều đấy. Đấy mà nói chung ý là khi mà tôi nổi tiếng lên ý, nhiều người biết đến thì chắc chắn rồi. Đấy, fan yêu quý cũng rất nhiều, nhiều anh em yêu quý rất nhiều. Nhưng mà cũng nhiều người ghét anh em ạ. À. Đấy đó là hai mặt của vấn đề, cái giá của sự nổi tiếng chắc chắn. Đấy, anh em biết tôi cũng chia sẻ với anh em là ở đây hiện tại là theo dõi kênh cũng như là xem thì có khoảng hiện tại là có khoảng 22.000 anh em đấy là đang coi như là yêu quý tôi đăng ký cũng như là là là xem tôi đấy nhưng mà ngoài 20.000 người đấy ra thì chắc chắn rồi anh em đấy ít nhất nhá tôi nói là ít nhất là cũng phải tầm khoảng 2.200 người tức là 10% cái chỗ đấy là không thích tôi nhá đấy là tôi còn gọi là liệt kê theo cái kiểu là uh, giảm vào đấy giảm tránh rồi đấy Chứ còn tôi nghĩ là nó cũng phải một nửa <laughs> Tức là ví dụ như là có 20.000 người thích tôi Thì ít nhất là cũng phải có 10.000 người là không thích tôi Nó là cái chuyện rất là bình thường Nghe anh em nhá, nó rất là bình thường trong cuộc sống thôi Đấy, ừ, không có vấn đề gì hết Nói chung là ừ, mình phải chấp nhận thôi tâm lý không vững ấy, không chịu được áp lực của cuộc sống thì làm sao mà làm được không làm được đâu anh em ạ à. nhưng anh em nhớ là vô tư đi vô tư đi <laughs> thoải mái luôn anh em ạ rồi ôi tôi kể cả là 20.000 người không thích vô tư anh em nhá vẫn có người thích là được trừ khi là đéo có ai thích cơ đéo có ai đéo có ai thích luôn nhá đéo có ai thèm quan tâm mà nói chung là đéo quan tâm ấy thì tôi chắc là cái kênh này nó cũng dẹp từ lâu rồi Đấy còn vẫn có người thích Thì kể cả là mẹ cái người ghét nó gấp đôi thì vẫn vô tư nha anh em nhá Vẫn làm được <laughs> Có vấn đề đâu đâu, Tôi đâu có sống bằng cái như cái việc là nhận được cái hỗ trợ từ những cái người ghét tôi đâu Những cái người không thích tôi đâu có bao giờ hỗ trợ tôi Ờ Ờ Ý tưởng hay ấy nhở Tại sao lại không <laughs> Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi Trời ơi, thế thì tại sao chúng ta không thử nhờ hay là các anh em ghét tôi Các em hỗ trợ tôi đi Ừ <laughs> Làm thử cái content ghét nhau hỗ trợ nhau đi xem thế nào Làm thử một lần thế nào Rồi anh em sẽ thành cái người đầu tiên ừ, Ghét tôi nhưng mà đăng ký hội viên của kênh Ghét tôi nhưng mà donate cho tôi Đấy cái người đầu tiên và duy nhất Wow Quá tuyệt vời Đấy mà ngoài cái việc tuyệt vời đấy Thì chúng ta bây giờ chúng ta cũng đã có 6 human Double tuyệt vời Tuyệt vời nhân đôi <laughs> Nhân đôi là vui rồi đấy Thôi Không đủ tiền up cấp Nhưng mà tôi sẽ bán Goblin đi thôi anh em ạ Thôi giải tán Goblin Trận này chắc chắn là không chơi Goblin Trận này chỉ có chơi mết để counter Goblin thôi anh em ạ Chơi mết counter Goblin Tư duy ngược anh em nhá Đây nó là cái trận thứ bao nhiêu rồi tôi nói với anh em đến cái việc tư duy ngược Đấy, tư duy ngược rất là hay Nó sẽ khiến cho chúng ta đánh ngược lại với những cái đội hình mà mà đa phần người chơi sẽ chọn Đấy, đội hình mạnh và chúng ta chọn một cái đội hình counter và cái đội hình đa phần người ta chọn ấy thì là chúng ta sẽ vô địch. Thế thôi. Đơn giản. Với trận này đi đấy anh em biết rồi đấy. Tôi biết là là tôi sẽ phải đi, đi gì rồi. Human xong rồi tí nữa là là là 6 m vào anh em ạ. Đấm Goblin như con luôn. Rồi. Ui rồi con già này Được đấy Hay quá nhờ Ok thế là chúng ta kẹp được 3 mét rồi rồi Ok ok ok ok Được được Rồi thế là chúng ta có 3 mét ở đây bờ linh cho già này Đu mà Thấy không Thực ra là không Chúng ta tích tiền lên 9 thôi anh em ạ Lấy được cái búa xét Ok Rồi Bây giờ là cái công việc bây giờ là chỉ sang cái nhà đằng kia cắt chuỗi đằng kia thôi Đúng không? Chắc là được Đấy, trong lúc trước khi gặp thằng kia mà ừ, giả sử như là lên được 8 sớm thì nó lại tuyệt vời luôn này Già gây ram rất to luôn đấy nhá Đầu game có một cái con già sớm rất khỏe Rồi Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi 6m là phải chuyển level 9 cơ ốc à? mơ dài mua chưa nhỉ Thực ra là chỉ cần con rồng nữa không kích hai wizard thôi Không cần con ốc mơ dài đâu ốc mơ dài này cũng không cần lắm Rồi ok để xem đã Anh em ạ Con ốc mơ dài này nói chung là Bây giờ mua thì cũng không có slot cho vào Mà nói chung là không mua anh em ạ Mua làm gì Bây giờ cứ để 6 human này Xong rồi lên 8 lên 9 Kẹp 6m vào 6m 6 human ở level 9 6m 6 human ở level 9 Là rất là ok Rồi Xem nào Ui thằng này mạnh đấy nhờ Mạnh đấy mạnh đấy mạnh đấy Có thua không Chắc là thua Thua thua thua thua thua Chịu chịu chịu chịu Thằng này khỏe quá Bây giờ phải có hai sao cơ Bây giờ phải có hai sao cơ anh em ạ Roll nào Sói này Ơ ờ, mẹ ra bít nhiều thế Ui Cáo luôn này Cáo với một quả trứng ạ Vãi cứt Chơi bít à Ờ chơi bít Bít cũng counter được vào vào vào vào vào Ấy Ờ được được được Counter được vào Goblin Thế thì cũng chơi được bit đấy chưa được bit đấy anh em ạ Chơi được đấy nhỏ Đúng không Được chứ Ui thằng này ra ba gấu này Chuyện này có thằng ra bốn gấu Kích hoạt được bốn gấu ở kinh Kinh đấy lên level 7 luôn hả Rồi mua con cáo đây anh em ơi Con cáo này là chơi được Ui Bít độ rồi Thế này là bít độ rồi Anh em ạ à. Thế này là bít độ rồi Kẹp hai bít vào này Bây giờ ra con cáo nữa là đập trứng cho cáo luôn này Không nói nhiều này Một quả trứng nữa Bán con này đi Mua quả trứng Rồi hai quả trứng liền Có thể đập cho Dragon Clyde Đập cho già cũng được nhưng mà cho bit nhiều thế này thì tôi là tôi còn quên tôi còn không mua nói chung là tôi bỏ qua con con sâu đấy vừa nãy là không là cũng có 4 bit rồi lúc đấy là chưa biết là chơi bit tự nhiên giao con cáo thì mới nghĩ được cái việc là có thể là chơi bit được chứ còn cái lúc mà giao sâu với cả cái con cái con con con tút ca vừa lấy là tôi cũng chưa có ý định chơi chơi chơi bit đâu chưa ý định chơi bit đâu đấy mà bây giờ trông giống lắm mà nếu mà chơi bit mà chơi bit 12 con thì được không mẹ bộ tối thượng đấy cái bộ đấy À đúng rồi Ui rồi Ui nhờ Tại sao lại không phải là bit 12 con Bit 12 con 6 Glacier 6 bit Wow Tại sao tôi không nghĩ ra nhờ cái line up đấy là cái cái bộ đấy là có rất nhiều người là thích tôi chơi nhá Có rất nhiều người yêu cầu mà tôi chưa chơi đấy Ờ thì trận này chơi luôn Ờ thì anh em nào yêu cầu đi Đây ở trận này nhá Nhiều người nhiều người nhiều người Tôi nhớ là rất nhiều người yêu cầu cái bộ này rất nhiều người trong đấy có mấy cái em gái cơ <laughs> Tôi được hay cái là chiều các em gái Nhưng mà cũng chả nhớ em gái nào Thôi được rồi em gái nào mà yêu cầu cái bộ này thì em gái nhớ comment nhá 6 Glacier 6 bit <clears throat> Ok trận này có rất nhiều người chơi Goblin Có cả gót đấy Có cả gót đỏ Hay trận này có rất nhiều người chơi những cái bộ mạnh nhá Để có thể test được với cả cái lineup 6 Glacier 6 bit Đấy test với cả lineup bit Bit này chắc chắn nó là bit tối thượng rồi Không phải nói nhiều nha anh em nhá Bộ bit này là bộ bit mạnh nhất rồi 6 Glacier 6 bit Bit tối thượng Đấy, chơi thì ừ, xây dựng đội hình thì nó khó Nhưng mà một khi mà đã lên thì chắc chắn nó là vô địch Tôi nghĩ là nếu mà lên được thì không có bất cứ một cái line nào có thể ăn được cái line đấy Anh em ạ Không có bất cứ một cái line nào có thể ăn được đâu Đấy, mỗi tội là khó khó xây dựng thôi Đấy, chúng ta cứ dần dần chúng ta lên thôi Ok, cáo cầm búa xét chọc cũng thốn đấy Đồ này tôi um, cũng chưa biết lấy gì Thực ra ấy, trận này nhá, trong trận này là có con ngộ không Đây là chúng ta lấy đồ, chúng ta lấy cho ngộ không Anh em ạ Lấy BKB Nói chung là sẽ lấy đồ ấy Để uh, Sau này là chuyển đồ cho ngộ không chơi Ngộ không trong cái bộ 6 Glacier 6 bit Sẽ làm cái con ngộ không ăn lóc thành coi như là Sudoku Chứ không còn là ngộ không nữa đâu Con ngộ không này nó rất mạnh Đúng kiểu biến thành siêu xây ra luôn đấy Đập trưởng liên tục luôn Gấp đôi stack anh em ạ à. Stack từ bit sờ tách đam từ bit và sờ tách tốc đánh nữa nó rất là mạnh đây rồi có sâu đây rồi nếu mà lên 9 thì cũng chưa được 6 bit nhỉ này chỉ 4 bit thôi ở level 9 thôi 4 bit 6 human ở level 11 mới chơi được 6 bit cơ à? à. nhưng mà thôi được rồi không sao không sao không sao anh em ạ không sao không sao Ok tôi sẽ dồn đồ cho con cáo này Chính ra con cáo bây giờ ở trong cái bộ 4 bit này Đam nó sẽ gây ra nó sẽ được nhiều hơn Mà tôi đang rất mong muốn là Khi mà tôi đã up lên 9 rồi ấy, Là cái tỷ lệ ra 4 tiền nó rất cao rồi Thì hãy cho tôi một con già Hoặc là một con rồng đi Hoặc là một con cáo đi Để tôi có thể đập trứng được Cho nó thành co cái Đấy chuyện này có rất nhiều người chơi Goblin nhá Anh em thấy không Từ lễ sơ qua mấy thằng chơi Goblin rồi rồi, ok, con này lên hai sao được, con này lên hai sao được, dồn đồ cho nó thôi. Được đấy. Flame giạt này đam cũng rất là to nhá, đánh tay cũng được, ổn. Lên 10 ở round thứ 21. Lên 10 thì kẹp cái gì vào nhỉ? Trong cái đội hình này thì lên 10 thì kẹp được thêm Warlock à? Lên 10 kẹp Wizard vào đúng không? Lên 10 kẹp wizard vứt bớt bit đi À vứt bớt human đi Không cần human nữa Vứt một con đi Vứt con Agali đi kích hoạt wizard Đằng nào cũng phải dùng wizard mà Ok Ui có cả Glitter này Chuyện này có Glitter Glitter nó bớ nó vào con ui giời ơi Nó bớ nó vào con Flame Nhưng mà nó lại bị uh, búp quả uh, Búp màu đến từ vị trí của con Agali Chết mẹ nóc luôn con cáo này vẫn sống Được không? Sọc chết nó Vẫn tiếp tục đang đẻ Sâu đang tiếp tục đẻ Sói vẫn còn sống Đứng ở trong lồng sọc Ăn được luôn Có sách Hay quá Đang có chuỗi thắng anh em ơi Được đấy nhở Rồi tiếp tục áp cấp Sử dụng hết những cái quyển sách mà chúng ta có được rồi, đây là round 19 rồi, gặp thằng nào đây? Tính toán trước xem gặp thằng nào. Gặp thằng nào ở round 19 thế nào? Evon. Gặp thằng Evon chơi gì đấy? Wow, thằng Evon cũng chơi 6 mét à? Chơi chơi mét, chơi mét, chơi mét. Có bom rồi, ra bom rồi. Thế là trận này cũng có thằng tư duy ngược giống tôi anh em ạ Cũng có thằng chơi mết để tư duy ngược để đấm bọn Goblin Ok Có bom kìa Càng đấy Ăn được không Ăn được không Già quẹt đẹp quá Con bom mới nổ nhưng mà không giết được Vẫn sống Hay quá hay quá hay quá Thế là có sách Rất tốt Ui Square này Kẹp được ở level 10 nhưng mà nếu mà mua thì mất bố nó một tiền Mất một tiền Thôi Lấy con này thay vào cho con uh, Kunka này thay cho con uh, Con con con Agali Để lấy ba Wario Thế thôi anh em ạ Squire này có mua không nhờ Squire mua thì thì thì thì mất mất một tiền ở round này mất một tiền Thôi chấp nhận Thực ra thì cái con này lên 10 kẹp vào anh em ạ Không tí nữa lại lên 10 lại không kẹp được con con gì vào thì nó lại Nó lại này này lại, lại, lại, lại yếu Lúc đấy chúng ta lại coi như là mất chuối Đằng nào cũng sẽ phải phải phải nhét thêm một con mà đang có chuối thì thôi mua Chấp nhận mất một tiền vậy Ok Rồi lên 10 thôi Lên 10 anh em ạ Lên 10 Kẹp Doom vào này Doom này cũng hay Doom này cũng hay Chuyện này có nhiều thằng chơi God với cả chơi Goblin Lấy Doom khóa bom Lấy Doom khóa bom khóa mấy cái con 5 tiền vào Ổn Ờ không sao Doom rồi Squire rồi sẽ cho vào thôi Lên 11 là có thể cho Squire vào được Đấy bây giờ có Doom thì cũng được Cũng ổn Nó thêm cái con Doom này mà là cái hàng ở đằng trên ấy Nó sẽ trâu hơn Nó sẽ nhây hơn để ở dưới nó có thời gian nó đấm Trận này có gót giống mập à Vãi đái Gót giống mập luôn này Kinh ấy Nhưng mà anh em nên nhớ là cái người sinh ra bộ gót giống mập ấy Là ai nhá Trời ơi Không sợ Thôi bán square đi cho tròn tiền anh em ạ Không cần đâu Ơ vừa bán lại ra này Nhưng mà con rồng này lên được hai này Dragon Clyde có đập trứng luôn cho Dragon Clyde không nhỉ Giữ chuỗi phát đúng không Hợp lý không Quá hợp lý luôn đấy Tôi nghĩ là là, là đập trứng luôn Thôi gỗ không có thứ để sau Tìm sau anh em ạ Bây giờ đập đi đập trứng đi Dồn đồ cho Dragon Clyde đi Đánh kèo Con này bây giờ là mới là cái con mà cần phải phải phải đập trứng này Nếu mà ra già tôi cũng đập trứng cho con già đấy Giữ chuối anh em ơi Chuỗi cộng 7 rồi Mà bây giờ phải giữ chuối thì mới lên được 12 Còn chơi nó cũng khó lắm Chơi khó khăn lắm anh em ạ Ôi con rồng của tôi bị đun đeo hóa kìa Gặp ngay cái thằng 999 Warrior thua rồi 9 Warrior mạnh quá Ơ, có ăn được không? Không ăn được, không ăn được nhưng mà tôi cứ tưởng lọt cái round vừa rồi lọt nhiều Nhưng mà lọt thế này thì cũng được Lọt cũng vừa vừa không nhiều lắm Ok Thế là cũng hơi khó ấy nhở Thế này là cũng hơi khó đấy Không ghép cái xung kích nha anh em nhá Để dành ghép cái chiến thành thôi Anh em ạ Không ghép xung kích làm gì Nãy tôi có nói rồi là đồ là phải ưu tiên để sau này là lấy cho tôn ngộ không ấy Thế là từ từ đá anh em Từ từ đá Những cái đồ đấy nó không dùng cho con tôn ngộ không Đấy tôi đã ghép một cái bờ linh là nó đã gọi là không dùng đến rồi đấy Tí nữa là nó sẽ dùng những cái khác, món đồ khác Bờ linh này tí nữa cho con cáo Trong cái trường hợp mà ra tôn ngộ không quá chậm thì chơi luôn cáo cũng được một cái ui rồi ôi nhìn anh em nhìn thấy con đu mà kẹp vào tín chưa kìa đu mẹ vào cái con co của nó luôn Thế là thằng này có mỗi con bom gây đam thì chết mẹ rồi Thế thì mình xin nhá Thế thì mình xin nhá Ok Vẫn sống, rồng vẫn sống Ok, rồng vẫn sống Khỏe lắm Yên tâm Rồi Ui rồi vừa đập trứng con rồng lại ra con rồng này Hơi phí nhở Nhưng mà thôi không sao anh em ạ không độc chứng cho con rồng là nào vừa rồi thua không thắng được đâu ok nhưng mà chúng ta sẽ không mua thêm rồng nhá anh em nhá trận này là chúng ta sẽ theo đúng những cái gì mà tôi đề ra từ ban đầu đấy là chúng ta sẽ xây dựng cái bộ 6 glacier 6x đấy, theo rất nhiều những cái yêu cầu của các anh em trên kênh đặc biệt là các chị em <laughs> nhá không nhớ tên bạn gái đấy nhưng mà Tôi nhớ là đấy là bạn gái Nên là tôi nhớ lắm Tôi nhớ một cách rất là sâu sắc Ok Có cả Hunter Exit à Chuyện này có cả Hunter Exit Rồi không sao không sao không sao Beat bình thường thì đúng là nó cũng sợ đấy Con già này Nhưng mà trứng này đập cho già không? Không Trứng này không không không đập cho già Già này bây giờ là già này là phải tự ra già hai thôi Chứ còn không đập trứng cho già Trứng này tôi sẽ để dành tôi đập cho con con ngộ không nha anh em nhé Đó Lên được 11 rồi anh em ạ Không biết là có lên được 12 không đây Cái bộ 6 Glacier 6 bit là phải chơi ở level 12 anh em ạ Ngày xưa nó chỉ có 5 Glacier thôi 5 Glacier 6 bit Thì chơi được ở level 11 nhưng mà cái bộ này thì nó lên tận level 12 cơ Nên là nếu mà không lên được 12 ấy thì cũng gãy phết đấy Không lên được level 12 thì cũng gãy phết đấy anh em ạ Rồi nên là chơi ở level uh, ờ, 12 Đây thêm được Glacier này đúng không Như này có khi mạnh hơn đấy Bán Doom đi Kẹp Glacier vào thêm cả bộ bộ lai nữa Cho con rồng nó trâu hơn Ổn Cái bộ này này Nếu mà nó lên nó không lên được 12 ấy, nó chỉ ở 11 ấy thì nó chẳng khác gì ở level 10 cả. Nó kẹp thêm được một con thôi. Chứ là tức là nếu mà kích hệ thì nó vẫn là 4 Glacier chứ nó không phải lên được 6 Glacier thì kẹp được thêm con 5 tiền thôi. Đấy mà nếu lên level 12 là kẹp được 6 Glacier thì cái câu chuyện nó lại khác. Rồi ở đây có thể lấy được cái chén thánh ở đây. Chúng ta có lấy được cái chén thánh luôn. Đấy, có gấu này. Hay quá. Rồi Đấy nhưng mà vẫn chưa được Vẫn chưa đủ À đây rồi Thiếu một con wizard Kích hệ Chưa đủ bit đâu Chưa đủ bit đâu Chúng ta sẽ phải đợi một con wizard nữa Sau đó chúng ta vứt con Kunka đi Thì đủ 6 bit 6 human ở level 11 6 bit 6 human Đấy lúc đấy thì mạnh đấy Lúc lúc mà form được cái đội hình 6 bit 6 human ấy Thì lúc đấy mạnh 6 bit 6 human rồng làm co Dragon Clyde làm co Đấy Goblin thế này Rồi xuống hố thôi anh em ơi 15 máu mẹ level 10 Cái vấn đề ở đây là gì Bom đâu Bom đâu Calong đâu Ui rồi ôi Đi rồi Đi chắc luôn Lên nhớ tôi đang chơi beat Xùi ôi 15 máu Đi chắc luôn như gì nữa Đéo đi <laughs> Còn một máu Dã man thật Mẹ đéo đi Ra hai này Được Xả tiền gấp tí nha anh em nhỉ Form 6 bit cái Rồi Được chưa Có nên lóc lại đâu này không Thôi không lóc Không lóc lại từ từ đã Bít trước Glacier sau Glacier sau Bán một con đi Bán một con đi Được Ok Rao sau nếu mà thiếu slot quá thì xả tiền thật mạnh Ở rao sau xem nào Chúng ta còn có một chút nữa thôi ba rao thẳng nữa là lên được 12 Cố ấy nào Thằng này ăn được, thằng này ăn được, thằng này ăn được Tôi ra, ra con già hai rồi Có BKB cho con rồng Yên tâm, ăn được Ok, chào nhá Vậy là tiếng cái nhà mết đi rồi Thực ra chơi cái bộ mết ở trận này nó không không mạnh lắm Như tôi nói ban đầu rồi nó chỉ tầm khoảng 7 điểm thôi Khá đuối Bỏ con này ra Đúng không 6 bit Đấy 6 bit 6 human Ở level 11 Rồi Lên 12 thì vứt hết human đi Xong rồi đưa Glacier vào là xong anh em ạ Ok chưa Rồi bây giờ tôi đợi cái chém lan nha anh em nhá Tôi đợi cái chém lan Bây giờ tôi chưa ghép cái cướp điên đâu Tôi sẽ đợi cái chém lan cho con ngộ không tôi ngộ không có chấn phái nó chém lan mà Bây giờ chúng ta vẫn chưa có bất cứ một cái viên ngọc nào từ đầu trận đến bây giờ Chưa có bất cứ một viên ngọc máu nào Mẹ, hơi đen biến rao thứ 28 rồi vẫn chưa có viên ngọc máu Khả năng là, là nếu mà bây giờ mà người ta chết mà người ta không sang viên ngọc máu cho tôi Thì ta, tôi sẽ không có cái chấm lan ở trong cái trận đấu này Ok Ui thằng này kinh này, thằng này ghê đấy Ra được 7 rồi à 9 Glacier Ăn được không? Khó nhỉ Ăn được không Ăn được không Già quẹt được một phát Hay quá nhưng mà đeo có sách đeo có sách Rồi ôi Round vừa rồi tiếc thế nhở À đây rồi Ui rồi ôi đẹp quá Đây rồi chém lan đây rồi Cướp điên luôn này Hay quá Đồ sang là đẹp luôn Rất tốt Cáo này Độc trứng cho cáo luôn không nhỉ không không không Con cáo này không đập trứng Trứng cho ngộ không anh em ạ Bình tĩnh oh, Ui ra nhiều thế Đây rồi Run nốt phải cứt Nhiều quá anh em ạ Rùn nốt Đéo được rồi Phải bán đi à Ok Thế là đủ rồi đấy Đủ bộ rồi đấy à, Không lên được Cái cặp mà không lên được hai sao Hơi hơi đen Rồi Đến ra 30 là chúng ta sẽ có đủ 12 con Yên tâm Ok rồi đấy Ổn đấy Thằng này thắng được không Đừng bảo thua này nhá Gót đỏ ca lông rồi hai tia, ca lông có hai tia Nhưng mà con rồng nó khạc hai phát là chết Ồ Hay quá, có sách ở đâu này Lên được 12 rồi anh em ơi Tôi cứ nghĩ là phải lên ra 30 tôi mới lên được 12 ừ, Nhưng mà bây giờ lên được rồi Ổn quá anh em ạ à. Thế là chúng ta chắc chắn là chúng ta chơi được cái đội hình tối thượng của bộ beat rồi Tuyệt vời Rồi được rồi, bán hết human đi thôi Bán hết human đi thôi hay quá anh em ơi Trời ơi Bán con rồng đi Đúng không Đúng Ok Bán hết bán hết bán hết Rồi à. Thay con rồng ra cho con uh, Con con con uh, deflector vào Đủ bộ Tuyệt vời Ok Rồi Tạm thời chưa có tôn ngộ không mà chơi cáo Cáo này cũng được Hay quá nhờ Ôi rồi cuối cùng thì tôi cũng đã, đã đã đã form được, tôi cũng đã build được cái đội hình truyền thuyết rồi anh em ơi. Mẹ đội hình này thì bây giờ chắc chắn là vô địch anh em ạ. Không nói nhiều, chỉ xem là đấm nhau thế nào thôi chứ còn đã lên được thì là chắc chắn vô địch anh em nhá. Bộ này đã lên được là chắc chắn vô địch. Rồi, ok. Xả lốt tiền nào không? Bọn nó chết hết bây giờ đấy. Nhanh lắm. Buôn cáo đi, cáo ba là sao? Đấy hết tiền Rồi ok Nói chung là tầm này phải xài hết tiền thôi Không lại như mấy cái trận trước anh em ạ Có nhiều anh em nói là tôi um, tôi, tôi tôi cứ giữ tiền nhưng mà thực ra là tôi cũng không nghĩ là bọn nó chết sớm như thế nhiều nhiều nhiều thằng là, là chết sớm quá tôi cứ nghĩ là bọn nó sẽ coi như là là, là, là, là có thể sống sót được nhưng mà đéo phải rồi lấy cái cướp điên nhiều trận đấu tôi nghĩ là cũng phải một hai ba round nữa mới chết ai ngờ một round đẩy 24 máu đi luôn nhiều thậm chí là còn tới ba thằng nhiều cái trận đấu còn ba thằng nhưng mà đấy một round tôi double kill nhất tiên hạ xong điêu một phát là đập chết hai thằng luôn thế nên là rất là khó cho tôi những cái trận đấy anh em không thể trách tôi được đấy bởi vì đối thủ bây giờ quá yếu so với tôi rồi rồi ôi nhìn này chín warrior nghe nói là counter beat <laughs> mẹ counter beat counter hộ cái rồi mạnh quá rồi anh em ạ Đội hình này nó là gọi là tối nhà bà thượng rồi Không thể mạnh hơn được rồi anh em ạ Bit này là bit tối thượng Mà không chỉ có tối thượng ở trong bộ bit đâu Mà tôi nghĩ là đây là cái bộ gọi là tối thượng ở trong cái con game này Tối thượng gần như là nhất rồi Không thể mạnh hơn được nữa rồi anh em ạ Quá kinh khủng Bây giờ ra là con ngộ không nữa rồi thôi Xác định các bạn luôn Đây rồi Nhưng mà ngộ không một Vẫn còn một quả trứng ở đây yên tâm Bán đi Cho ngộ không vào Rồi Rất tốt Giờ chỉ cần con tôn ngộ không này lên hai sao nữa thôi anh em ạ Đây có một quả trứng rồi Thêm một con ngộ không nữa Dồn hết đồ cho ngộ không Rồi thì chắc chắn anh em ơi Đây nó sẽ là cái con tôn ngộ không mạnh nhất ở trong game Tối thượng Tôn ngộ không tối thượng Đập chày là liên tục luôn Tung skill là liên tục luôn anh em ạ Chắc chắn là cái điều đấy đã xảy ra rồi Đấy anh em thấy không chưa có đồ đã đang đập skill liên tục rồi Mẹ ơi đẩy nó nhiều máu thế 21 máu luôn ạ Cái bộ này khác gì cái bộ siêu đẻ đâu Gấu này lên được 3 sao rồi này Nhưng mà thiếu một con uh, ờ, Drui Thiếu một con Drui nữa Hơi đen nhỉ Bộ này chính ra là vừa đẻ nhiều nhá Vừa đẩy nhiều Mà lại còn đam lại còn cực to nữa Khỏe thật sự Bây giờ bọn kia chắc là chả có cái cửa nào ăn được tôi đâu anh em ạ à. Tranh nhau cái chức ờ, cái, cái chức top 2 thôi Tranh nhau cái vị trí là, là top 2 thôi Về nhì thôi chứ còn huy chương bạc là chắc chắn rồi Còn làm sao mà ăn được tôi Với cái tầm này nói chung là anh em nhìn cái chuỗi kia không đứa nào cắt được luôn Không thể cắt ấy Không thể cắt được bởi vì cái đội hình này nó quá mạnh Double stack cơ mà Vừa stack là, là gì Stack dam Lại vừa stack tốc đánh mà tốc đánh nó càng nhanh thì cái đam stack nó càng nhanh Đúng không? Stack nhanh Cực kỳ nhanh luôn Dồn đam nói chung là phải nói là cực kỳ khủng khiếp Rồi, nào gặp chín qua à. Bờ linh rất đẹp đến vị trí rồi Con 7 ờ, để lé được cái hàng ờ, bit Nhưng mà ờ, rất tiếc là cái hàng Warrior chết mẹ hết rồi Vậy là một mình 7 phải sẽ phải solo với cả 10 con Ui rồi nhìn cả Con cáo chọc với tốc độ như là tối hôm qua tôi chọc vợ tôi vậy <laughs> Dã man rồi ôi Lại nhất tiên hạ xong điêu rồi anh em ạ à. Kinh khủng khiếp lai up này thì nói chung là Đã không coi như là form được đội hình thì thôi mà một khi mà đã form được thì chỉ có vô địch thôi còn không thể cản nha anh em nhá lai up này không cản được không cản được luôn chấp hết tất cả các lai up khác anh em nhá rồi rất là cảm ơn các anh em anh em thấy hay để lại tôi một like anh em chưa đăng ký gửi đăng ký kênh để xem thêm các clip khác nếu mà còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái cũng là bộ beat nhưng mà yếu hơn một chút Chỉ có